phòng chống ung thư ạ Thờ thực ra chúng ta à, thấy rằng là cả thế giới đều quan tâm đến một căn bệnh rất là nguy hiểm đó là à, khi nói đến ung thư thì hầu như là không có một cái phương pháp nào để có thể là à, chữa trị à, hoàn toàn và khỏe lại ạ thành ra là cái phương pháp quan trọng nhất trong cái việc mà à, để ngăn ngừa cái vấn đề bệnh à, lý ung thư xuất hiện ấy, thì đó là cái phương pháp là phòng ngừa chúng ta à, bổ sung những cái chất hoàn toàn tự nhiên để làm sao mà cái tăng khả năng phòng vệ và cũng như là phòng ngừa nó xảy ra sớm hơn đối với lại à, mỗi người ấy. thì ở Facebook ấy luôn luôn khuyến cáo là khách hàng có thể quan tâm đến hai cái sản phẩm mà chuyên biệt nhất à, họ à, được nghiên cứu sâu nhất dành cho cái vấn đề về phòng ngừa ung thư cũng như là à, bí quyết sống trẻ à, sống khỏe và trẻ và đồng thời nữa là cũng như là để kéo dài tuổi thọ khi mà chúng ta đã hóa xạ trị đó thì đó là cái sản phẩm mà uh, Selen Active và uh, à, Taxifolin ạ thì Selen thì đây là cái sản phẩm của uh, nói chung mà một sản phẩm rất là nổi tiếng của cái nhà sản xuất là Dior ạ và cái sản phẩm này là do trung tâm hóa xạ trị ung thư của Nga họ nghiên cứu ra và họ đã áp dụng thành công và cũng như là đạt được cái hiệu quả và sự tin tưởng của người tiêu dùng trong việc là phòng ngừa cũng như là hỗ trợ cái việc là à, kéo dài tuổi thọ sau khi những cái hóa xạ trị ạ cái sản phẩm này thì nó là selen hữu cơ dạng silat và à, và và nó hoạt động ở dạng active tức, tức là khi nào cơ thể cần thì nó sẽ à, tự pha giải phóng ra cái phân tử selen để khử các gốc tự do có hại và gốc tự do thì chính là cái nguồn gốc của bệnh tật ạ và cái selen này thì nó có bổ sung vitamin C để nó tăng cường khả năng chống oxy hóa và một chất chống oxy hóa cũng cực mạnh trong tự nhiên mà chiết xuất từ cái à, đường tùng của nga ấy, đó là taxifolin ạ thì tất cả những cái chất này đều là hoàn toàn tự nhiên và có thể coi là thuần thực vật à, đối với những cả những người ăn chay cũng có thể sử dụng được và nó như một cái phương pháp phòng ngừa cũng như là hỗ trợ kéo dài tuổi thọ ngoài ra thì cái taxifolin này cũng là một chất chống oxy hóa cực mạnh trong tự nhiên và nó giúp uh, quan trọng nhất là nó giúp ở cái sức khỏe của mao mạch máu và À, tăng cường cái sức khỏe của thành ma mạch máu ngăn ngừa các bệnh về tim mạch đột quỵ cũng như là giãn tĩnh mạch ạ và nó sẽ giúp cho cái đường à, huyết máu của chúng ta hoạt động trơn tru hơn à, ngăn ngừa hình thành cục máu đông cũng như là tắc nghẽn mang mạch máu thì nó sẽ ngăn ngừa các cái bệnh về tim mạch giãn tĩnh mạch và à, các bệnh về não bộ ạ thành ra là chúng ta có thể nghiên cứu thêm trên google ạ những cái thành phần chống oxy hóa mạnh nhất à, để có thể ngăn ngừa các gốc tự do có hại cũng như là kéo dài tuổi thọ và giúp cho chúng ta có một cái cuộc sống là khỏe mạnh hơn hay Selen thì là quá nổi tiếng của rất nhiều cái review à, đặc biệt là những khách hàng mà bị tuyến giáp chẳng hạn khi chúng ta dùng à, đã đã chúng ta đã xạ trị rồi chúng ta dùng selen này một thời gian này thì chúng ta đi kiểm tra cái chỉ số nó cải thiện rõ rõ rệt ạ thì cái này các quý khách hàng có thể tham khảo trên trang của Facebook ạ à, mỹ phẩm nga vn trên đó thì có rất nhiều các review hoặc là chúng ta có thể vào trực tiếp trang của nhà sản xuất để chúng ta tìm hiểu thêm về cái sản phẩm này và à, tìm hiểu thêm về cái các cái review nói chung là nó quá nhiều à, và cách ứng dụng ạ thì chúng ta sẽ thấy được là thực sự là nó là một sản phẩm rất là tốt để chúng ta có thể bổ sung vào uống hàng ngày ạ. và mỗi ngày một viên một cái hộp này là 60 viên họ họ chiết xuất rất là họ đóng gói rất là đơn giản thôi nhưng mà thường thường là hàng của nga nó là như vậy nhưng tuy nhiên là chúng ta mua ở những nơi uy tín ấy, chẳng hạn như tại Facebook là chuyên giao dịch trực tiếp với nhà sản xuất ấy, để đảm bảo cái nguồn gốc là không có trung gian và ngăn ngừa cái vấn đề là hàng nhái hàng giả thì chắc chắn là các bạn yên tâm về chất lượng và cũng như là à, yên tâm về là cái nguồn gốc của sản phẩm ạ và mỗi ngày một viên một hộp này 60 viên chúng ta có thể uống được hai tháng và giá của nó rất là tốt bởi vì hàng của Nga thì bao giờ cái giá thành của nó rất là rẻ và chất lượng thì cực kỳ tốt vì có rất nhiều lý do mà uh, mang lại cái việc là sản xuất giá rẻ cũng như là à, giá thành tốt thì là và chất lượng tốt thì do là cái điều kiện khí hậu của họ cũng như là à, diện tích rồi là cũng như là chuyên gia và à, máy móc và năng lượng đấy tất cả những cái vấn đề đó thì nó ảnh hưởng đến à, sản xuất một cái sản phẩm và Nga thì họ có đầy đủ các lợi thế như vậy ạ thì các bạn có thể tham khảo trên trang của Facebook để có được cái sự lựa chọn tốt nhất cho cái việc là phòng ngừa ung thư cũng như là À, kéo dài tuổi thọ và tăng cái khả năng chống oxy hóa cái việc tăng khả năng chống oxy hóa thì nó còn có lợi rất nhiều cho tất rất nhiều các bệnh tật chứ không chỉ riêng chỉ gì ung thư ạ nhưng mà cái việc mà mà tăng cường cái việc uống các sản phẩm chống oxy hóa cao thì nó là một cái lời khuyên rất là đúng đắn để chúng ta là kéo dài cái tuổi thọ và và sống khỏe mạnh hơn ạ